Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 18 tháng 10 năm 2021, tức ngày 13 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ hợi, tháng mậu tuất, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỷ hợi hôm nay là tân tỵ, đinh tỵ. Con giáp xung tháng mậu tuất là canh thìn, bính thìn. 1. Tử vi tuổi tý. Ngày có chính tài nên người tuổi tý được lợi về đường tài lộc. Đặc biệt là người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng vọt, nếu hôm nay dốc sức chăm chỉ thì cả tuần này người tuổi Tý sẽ không còn phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc, cũng như nguồn vốn lâu dài. Tuy nhiên thủy thổ xung khắc không phải là tín hiệu tốt cho chuyện tình cảm của con giáp này. Đường tình duyên chắc trở, người độc thân gặp nhiều khó khăn để tìm thấy một nửa yêu thương, hoặc dù có gặp được thì cũng chỉ như nước chảy mây trôi, duyên đến duyên đi nhanh chóng. Với các cặp đôi tuổi này, Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn khi bạn và người ấy không chịu chia sẻ với đối phương về những khó khăn mình đang gặp phải, mà cứ khư khư chống đỡ một mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu Kiếp tài chủ hao tài tốn của xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi sửu là Điềm báo tài lộc của con giáp này có dấu hiệu thất thoát, dễ bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt mà chẳng hề hay biết gì. Do đó bạn cần tỉnh táo và nhận định mọi chuyện một cách sáng suốt hơn. Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp mưu đại sự, nếu cố chấp tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ không cao. Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến luật pháp rất có thể sẽ bị trì hoãn hoặc đình trệ. Tốt nhất, bản mệnh nên tránh xa các rắc rối liên quan tới pháp luật. Ngày thổ khí vượng cũng nhắc nhở bản mệnh nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe. Công việc bận rộn cuốn đi khiến bạn đôi khi quên mất phải chăm sóc cho bản thân mình. Đừng làm việc quá sức mà hãy nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp nâng đỡ cho vận trình ngày thứ hai này của người tuổi dần được suôn sẻ mọi bề, đường tình duyên được khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này. Vốn dĩ việc tìm một nửa yêu thương phù hợp không phải là chuyện quá khó, chỉ có điều bạn có chịu mở lòng hay không thôi. Công việc trong ngày có thiên quan có phần áp lực hơn, thậm chí nếu không cẩn thận, con giáp này còn có thể bị tiểu nhân quấy phá. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng. Các khí trong hôm nay sẽ giúp bạn sớm vượt qua tất cả khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ quý nhân phù trợ, mão, ngọ, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão đang được lục hợp quý nhân nâng đỡ, nhờ thế mà vận trình trong ngày thứ hai này khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. Công việc tiến triển thuận lợi, những chú mèo có thể được nhiều người giúp đỡ. Hôm nay dù có gặp phải khó khăn thì bản mệnh cũng đều có thể thuận lợi hóa giải. Con giáp này biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình, nhờ thế mà giải quyết được không ít vấn đề bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc dự báo bản mệnh có thể phải đối mặt với chuyện tình cảm dạn nứt dù bản thân đã nhiều lần cố gắng hàn gắn. Có những vấn đề tồn tại đã lâu nhưng không được kịp thời xử lý, tình cảm của hai người vì thế cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Trong ngày tuất thìn tương xung, vận xui ập đến liên tiếp với người tuổi thìn. Công việc xuất hiện những trở ngại khó hiểu, Bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng khó lòng có thể giải quyết được. Có thể con giáp này đang bị kẻ xấu làm khó dễ. Đã vậy, chuyện tình cảm của những chú rồng cũng nảy sinh nhiều vấn đề, song lần này nguyên nhân có thể nằm ở chính mệnh chủ. Dường như bạn đang để cái tôi cá nhân đi quá xa do ảnh hưởng của tỷ kiên, nên có thái độ cứng nhắc và cố chấp không chịu nghe lời giải bày của đối phương mà một mực nhận định những điều mình nghĩ là đúng, có thể chính tay bạn sẽ gây ra những đổ vỡ về tình cảm mà sau đó bạn vẫn không hề nhận ra những sai lầm của mình. Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy bình tĩnh ngồi lại bên nhau, tâm sự và lắng nghe những lời đối phương muốn nói, đừng để mọi chuyện quá muộn màng. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ. Trong ngày có thiên ấn che chở, Điềm báo tử vi cho thấy rằng người tuổi tỵ có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình. Đầu ngày bạn cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đồ dồn nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa. Có thể nói hôm nay là ngày làm việc tất bật, nhưng bù lại, mọi việc đều đâu vào đấy. Hỏa sinh thổ, tình cảm của những chú rắn có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, Đào hoa vượng Bạn có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân có thể qua giới thiệu, có người gặp qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ hai này, Nhờ có tam hợp trợ lực, người tuổi ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành, các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại. Hôm nay, những chú ngựa có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, ký kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé. Hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ, được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này. Chính ấn nâng đỡ, công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi ngọ. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Cục diện tuất mùi tương phá là điểm báo tiểu nhân phá hoại, công việc của tuổi mùi không còn suôn sẻ. Như trước khi mà bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng trở thành cái gai trong mắt kẻ xấu và tìm cách quấy phá, nhũng nhiễu công việc của bạn. Đôi lúc bạn cảm thấy cô cùng chán nản. Hôm nay, những chú dê cũng cần cẩn trọng trong chuyện làm ăn buôn bán, đặc biệt với các kế hoạch đầu tư, đặc biệt là khi có kiếp tài ngáng trở. Bạn có thể bị che mắt bởi những trò lừa đảo khó lường hay bị dẫn dụ bởi lời ngon tiếng ngọt, mà không phát hiện ra cạm bẫy bên trong đó để rồi tiền mất tật mang. Vận xui còn đeo bám cả trên đường tình duyên của bản mệnh. Vận trình tình cảm đang có phần xa sút Tình cảm dạn nứt từ những lần tranh cãi và mâu thuẫn ngày càng lên cao. Không ai chịu là người chịu nhún nhường để gìn giữ mối quan hệ này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Thực thần là các thần mang tới những tin vui trên phương diện tài lộc cho người tuổi thân trong hôm nay. Những người làm kinh doanh hoặc nghề tự do có cơ hội nhận được những khoản thu nhập khá tốt trong ngày này. Đây là phần thưởng khích lệ bạn tiếp tục cố gắng không ngừng. Thổ sinh kim, hôm nay các mối quan hệ của những chú khỉ cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người. Những người đã lập gia đình cũng có một ngày khá yên ả. À. Đôi bên có thể nhân những lúc rảnh rỗi để tâm sự mọi chuyện với nhau. Đây là một cách rất tốt để gắn kết mối quan hệ giữa hai người. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu Cục diện tương hại dự báo người tuổi dậu đang đứng trước nguy cơ gặp phải những bất chắc trong chuyện tiền bạc, do kẻ tiểu nhân bày mưu giá họa. Bạn dễ dàng tin lời người khác và thiếu cảnh giác với những kẻ tâm địa xấu xa nên càng dễ bị mắc bẫy. Tài lộc ảm đạm là vậy, công việc của con giáp này cũng chẳng được suôn sẻ, Thương quan cho thấy nhiều vấn đề phát sinh do bản mệnh đã không đủ tập trung và gây ra sai sót. Có thể những chú gà sẽ phải tốn kha khá thời gian và công sức để khắc phục hậu quả mình gây ra. Tình cảm êm đềm có lẽ là niềm an ủi lớn lao cho mệnh chủ trong một ngày như hôm nay. Người ấy sẵn sàng cho bạn bờ vai để dựa vào, đừng lo lắng gì khi có hậu phương vững chắc cho mình. Người độc thân hãy thoải mái mở lòng mình đi thì mới mong tìm được người mình luôn tìm kiếm bấy lâu nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất. Tỷ kiên nhập cục cho thấy con giáp tuổi tuất này đang rất tự tin vào năng lực của mình. Bạn biết rằng mình cần phải đi theo con đường nào để có thể phát huy hết khả năng. Quyết đoán và dứt khoát, bạn không để cho mình để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công. Với sự phán đoán chính xác của mình, con giáp này có thể đưa ra những quyết định chính xác vào đúng thời điểm,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 quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Nhờ có thiên tài tương trợ nên trong ngày này, người tuổi hợi có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư hay chút dự án để thu lợi nhuận kịp thời. Đây là thời điểm bạn có thể thu về nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác điểm mạnh của chính mình. Tuy nhiên, thủy thổ xung khắc, đường tình duyên của con giáp này khá lận đận. Hôm nay bạn sẽ phải một mình ôm ấp nỗi buồn khi tâm tình đã tỏ bày mà chẳng được chấp nhận,